tự chơi có một thằng nào giang tay ôm mà nó đánh mình cả chúa giêsu cũng còn giang rộng tay để đón mọi người mà bây giờ mình mới hiểu đồ mày làm cặc gì đó cu hãy lại đây anh bạn à, hãy lại đây mình là người việt nam mà đồng hương á phải biết đùm bọc lẫn nhau hay là đây ôm nhau một cái giảng hòa đi à, đồ má giờ tao muốn quýnh lột cái đâu muốn ở mày mẹ con thằng chó này rồi chơi tới cùng kìa được ta sẽ chơi tuyệt chiêu cuối cùng trong 35 thế võ chiêu thức lúc nào cũng được hạ gục đối phương ấy đánh vào hạ bộ của mày Anh bạn à Tôi có thể bố cua được không <laughs> Ở đù má mày nói con gì vậy Anh cứ để cho tôi bố cua một cái Để giảng hòa đi Ở đù má mày BD hả Anh để cho tôi bố anh một cái Để bao chuyện được em xu đi nào Ở má mày Đù má mày BD đứng gì đứng gần mày cái tao bị lây chết